Chào các bạn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo tài khoản à, Google để chúng ta kiếm tiền ở trên YouTube bằng cái điện thoại như này như sau. À, đầu tiên là các bạn vào đăng nhập vào kênh app của YouTube này hoặc là các bạn có thể là đăng nhập vào trong cái dấu cộng này này dạ. Và các bạn sẽ vào trong phần Google và sau khi các bạn vào trong phần tài khoản và đồng bộ hóa các bạn thêm vào khoản các bạn thêm một tài khoản là tài khoản Google được chưa thực ra các bạn cũng có thể là thêm bằng tài khoản Yahoo cũng được nhá được chưa? khi bạn chạy mèo các thứ nhưng mà mình thêm bằng tài khoản Google đi sau đó các bạn bấm vào tài khoản mới và họ tên Dạ. họ tên con điện họ tên vào mình mình sẽ không cho cái máy của mình là xanh được sau đó next dạ đó sau đó chọn ngày tháng năm sinh ngày tháng năm sinh là 16 tháng 7 16 tháng 7 năm 1999 giới tính nam đó ghi vào như này chọn next và chọn tên người dùng tên người dùng này tên rất là quan trọng đó tên email tên tài khoản email của tên tài khoản email uh, không có ký tự đặc biệt và à, sorry có ký tự đặc biệt các bạn cũng có thể điền ký tự đặc biệt vào được chưa nhưng mà các bạn phải liền kề không có chữ có dấu được chưa Trần Văn Bồng và không trùng nhau một chín chín chín được ạ sau đó các bạn chọn next sau đó tạo mật khẩu tạo mật khẩu cho nó các bạn nên tạo mật khẩu nguy hiểm vào tạo mật khẩu có ký tự đặc biệt chữ hoa chữ thường và số nữa được dạ để bảo mật tối đa chúng ta nên viết chữ hoa ký tự đặc biệt mạnh các bạn thấy chưa các bạn thấy chữ mạnh này rồi chưa đó chữ mạnh ở đằng sau này đó mạnh nhập lại mật khẩu nữa nhập lại mật khẩu để xác nhận mật khẩu trên giống với mật khẩu rưỡi để chúng ta bảo mật tài khoản YouTube của chúng ta tốt hơn rồi được chưa sau khi xác nhận hai lần nó trùng nhau thì chúng ta bấm tiếp theo đó ok được chưa đặt mật khẩu bạn đã quên nhưng mà mình sẽ ok chạy luôn sau đó các bạn thêm đó thêm thêm nó bao gồm các dịch vụ YouTube các thứ là đồng bộ ở trên này và chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ kiếm tiền ở trên cái tài khoản này trên cái điện thoại này luôn có Google Search Play có email có Google Mail có YouTube có Google Drive được chưa chọn next tiếp theo được chưa? sau đó đồng ý với điều khoản và điều kiện điều kiện dịch vụ của Google các bạn cho cập nhật từ Google Play tích vào dấu này chọn next tiếp theo và lúc này chúng ta đã có một tài khoản là tài khoản Google các bạn ạ các chú ý này khi các bạn vào trong tài khoản đồng bộ hóa ấy, mà các bạn vào trong tài khoản vào Google các bạn thấy cái tài khoản này tài khoản này mà các bạn ờ, không xóa đi ấy khi các bạn lý xét lại máy ấy, đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ bị dính tài khoản iCloud trước đó mà các bạn đã đăng nhập ở trên máy này được dạ khi bạn chỉ cần vào trong phần sao lưu cài đặt này các bạn vào trong phần uh, các bạn vào phần cài đặt nhà sản xuất luôn đặt lại luôn thì lúc đó cái tài khoản này nó sẽ không được xóa đi các bạn nó vẫn lưu ở trên máy các bạn ạ rồi dạ cho nên đấy các bạn muốn được ấy, các bạn phải vào trong này để xóa cái tài khoản iCloud đồng bộ trước đó tài khoản Google ở trong này kích vào trong này và các bạn bấm remove iCloud có là xóa tài khoản này dạ xóa tài khoản các bạn chỉ cần nhấn xóa là nó nó nó nó sẽ không hỏi password các bạn xóa rồi nó chỉ xóa luôn dạ nó không hỏi cần hỏi bác biết, các bạn không cần biết password nó nó sẽ xóa luôn đó đó là chúng ta đã tạo được cái tài khoản iCloud thành công đó và lúc đó các bạn sẽ có thể là đồng bộ các dịch vụ YouTube dịch vụ Google ở trong này đó các bạn đăng nhập này các bạn chú ý này đăng nhập này các bạn vào phần này này đó vào phần lịch sử video của tôi này đó các bạn bấm một chọn cho phép truy cập này cho phép này bây giờ chúng ta có thể là tải một cái video bất kỳ lên dạ chào các bạn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến các bạn là cách tạo tài khoản Google Accent ở trên cái Sorry mình sẽ hướng dẫn tạo, tạo tài khoản Google ở trên cái thiết bị ờ, smartphone của chúng ta và chúng ta bắt đầu kiếm tiền Chào các bạn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách ừ, tạo tài khoản à, Google Gmail ở trên điện thoại và chúng ta bắt đầu uh, kiếm tiền ở trên YouTube cực kỳ đơn giản đó và chúng ta sẽ dừng lại và lúc đó chúng ta sẽ tải cái video này lên để tạo một kênh kênh video đây là kênh phụ các bạn nha các bạn nên tạo kênh chính kiếm tiền YouTube kiếm tiền YouTube rồi ạ không được nhiều tiền đâu các bạn gọi là kiếm ờ, đợi thôi được chưa? các bạn à, à, kiếm kiểu này là nó không được nhiều tiền thôi các bạn cứ cho là kiếm ở đây nhiều tiền nữa à, các bạn nhiều tiền các bạn phải lợi dụng kênh youtube để tạo cái thương hiệu riêng cho các bạn tạo kênh youtube để bán hàng cho các bạn được không? kiếm không được nhiều tiền đâu các bạn rồi sau đó các bạn sẽ bỏ qua cái này đó nó đang tải lên Hoàng ạ và tải lên xong thì chúng ta sẽ tối hóa một số thành phần chính của nó là được đó và bây giờ mình sẽ ờ, quay trở lại và bấm vào phần chôm phần chôm ấy thì các bạn sẽ vào ở phần ờ, các bạn ờ, ở trên này chấp nhận điều khoản về điều kiện từ đã ừ, tiếp theo đăng nhập ok được đã sau đó ở trên này này các bạn bấm vào uh, YouTube YouTube YouTube youtuber youtube.com com các bạn bấm dấu gạch ngang được chưa iCloud iCloud à, iCloud sau đó các bạn bấm dấu lách YouTube chuột iCloud dạ YouTube thuộc ai cao các bạn xem rõ địa chỉ này YouTube thuộc ai cao thì lúc đó nó sẽ ra cái ai cao để cho chúng ta tạo, tạo kênh phụ sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm hiểu rõ chưa nhấn vào dấu ba chấm sau đó duyệt ghép ở chế độ bát desktop yêu cầu duyệt ghép ở chế độ đây desktop nó duyệt ghép như cái chế độ máy tính của chúng ta ấy. hiểu rõ chưa ạ đó yêu cầu duyệt ghép ở chế độ desktop đó nó sẽ duyệt ghép như cái chế độ máy tính sau đó tạo kênh dễ không ạ kiếm tiền youtube kiếm tiền youtube này các bạn cần phải có một cái một số vài mẹo cơ bản nữa mà các bạn có uh, vài mẹo này sau đó các bạn lại có cái à, khả năng được ạ khả năng của các bạn có một cái vài khả năng làm cho cái người dùng nó uh, cái cái cái cái cộng đồng của chúng ta thích thú nữa được ạ chứ không phải là các bạn đưa một cái video nhảm nhí lên mà các bạn mà người ta thích rồi các bạn cần phải rèn luyện và học tập cái tư duy của bạn rất là nhiều nữa dạ chứ không phải là các bạn cứ thấy video lên là hay dạ mà các bạn là không rèn luyện tư duy mà không rèn luyện tư duy thì Ờ, và cái, cách cách làm khác nhau thì nó là nó nó nó hơi bị khó mà ạ ngay cả việc các bạn ngồi một tí mà suy nghĩ một tí để tạo ra những đoạn video hay là tạo ra những kịch bản hay mà các bạn không ngồi không không không không, không ngồi tạo được ấy thì nó chi đến đến đến đến đến kiếm tiền đúng không ạ đó và các bạn là đến kênh của các bạn này ở đây thì nó không cho phép tạo kênh xem xem nào rồi, cái nó đã lên rồi đó các bạn. Nó đã lên nhỏ như thế này đã xong, không cần nhìn nhiều đâu. Được dạ. Đó, xem này. Là cách tạo tài khoản ờ, Google Gmail ở trên nhanh không ạ? Và chúng ta bắt đầu ờ, kiếm tiền ở trên YouTube. Đó, rất là đơn giản các bạn. Đó, các bạn tạo kênh. Đó, các bạn thấy chưa? Tạo kênh chờ vài giây là em nó sẽ được ngay đó như này chúng ta đã có một cái kênh mới dạ đó và các bạn sẽ tối ưu hóa kênh như những video các bạn xem cái xem video ở trên góc tay ngón ngón ngón tay ngón tay cái của mình sẽ cách tối ưu hóa kênh video thì các bạn phải duyệt rep ở chế độ desktop này thì thì cái giao diện giao diện của giao diện của của của cái trình duyệt ở trên điện thoại này nó giống với cái trình duyệt ở trên máy tính mà các bạn có thể là chạy luôn các bạn hiểu rõ chưa ạ bạn có thể à, tối hóa tương tự tối hóa tiêu đề thẻ tác tối hóa kênh của các bạn tối hóa kênh rất là quan trọng tối hóa kênh thì khi người dùng tìm kiếm các thứ và cái kênh của bạn khi các bạn kênh được đề xuất kênh của bạn lên top vậy nó lên lên top cùng với cái từ khóa đặt cho trên kênh ở phần ất van ở cái phần nâng cao của kênh dạ, cái đó rất là quan trọng cái giới thiệu kênh là khác cái đặt cái từ khóa của kênh nó là khác các bạn chú ý nhé và cái đặt tiếp theo là cái đặt ở trong cái phần uh, phần phần phần Ờ, phần phần uh, thẻ các thứ ấy, được chưa và phần giới thiệu nữa đó nó rất là hay đó sau đó nó sẽ có hai kênh ở đây các bạn thấy chưa và các bạn bấm mà kiếm kiếm tiền ở trên YouTube đó mình còn có rất là mẹo từ cái điện thoại nữa được chưa đó và các bạn sẽ sẽ còn nâng cao hơn nó các bạn sẽ setup cái video của bạn à, đăng lịch đăng video tự động như nào nó đăng tự động như nào khi chúng ta không cần cầm điện thoại thì video của chúng ta vẫn đăng Ừ, tự động theo cái đúng lịch hẹn của bạn chúng ta có thể là à, chúng ta có thể là làm sao bạn chúng ta có thể là làm video trong ờ, một ngày và chúng ta set up cho hàng tuần được chưa chúng ta set up cho hàng tuần và chúng ta không cần động vào cái cái channel này nữa đó nó sẽ tự động set up public cái lịch cho chúng ta hàng tuần được đó hàng tuần có thể hàng tháng có thể hàng năm cũng được nếu bạn có thời gian set up cho một ngày được chưa? chúng ta chỉ cần làm một ngày nhưng mà làm một ngày bằng với mọi người làm cả tháng và chúng ta làm cả tháng thì sẽ bằng à, mọi người làm cả năm đó rồi chúng ta đó đáp lịch có lịch viết cả nồi đó các bạn xem cái video tối hóa kênh trên này nhá hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau bye bye các bạn và các bạn hay thì các bạn nhớ đăng ký trên cái channel của mình để cập nhật những video mới nhất từ cái kênh youtube của mình bye bye các bạn